tình là nghề xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người hoa hoa hoa mà không ra anh la cho cả làng cả xóm này biết luôn á thiệt luôn á Ông dám không Thưa bà con Tôi Tạ Hùng Xin tạ lỗi với Hoa Hoa ơi anh yêu em Nè tụi nó không biết trước kia chưa ừ. ha Tôi nói ông biết nha Ông muốn cái tổ dân phố này người ta cuối thắng người ta quở trách tôi hay sao ừ. Hả Biết được cái chuyện nhục nhã của ông hả Em nóng thì nóng Mà sao em nặng tay với anh quá vậy Không nặng sao được Đủ thứ gì được Đi Đi ra khỏi nhà tôi Mau lên Thôi cái chuyện đó là chuyện nhất thời thôi chứ thật ra tim của anh lúc nào cũng nghĩ đến hoa chứ không nhờ gì hường giúp đỡ thì làm sao tôi biết ông là một đồ sở khanh trời ơi khổ quá cái chuyện của hường á là là hiểu lầm thôi chứ anh á là anh yêu hoa mà nè còn con gái tôi nữa thấy ông đi rõ ràng như một người đàn bà vô trong quán cà phê ai trời ơi cái cái cái cô mà ở quán cà phê là là là em cái nuôi của anh á cái gì nuôi hả à? con ừ. nào nuôi lại không ăn thịt tự cái chuyện ăn hay không tính sao đi thì cái con thảo nguyên này nó hại anh rồi ông đi chưa hả tôi lấy chỗ trà tôi quét ông bây giờ đó bây giờ thật sự là hoa muốn quét anh lắm đúng không tôi giết ông luôn cho đừng nó quét rồi nè cái gì vậy em quét đi em quét anh ra khỏi cái nhà em đi nếu em có sức khỏe em hãy lấy những cái chậu kiện này nè đập vô đầu anh luôn đi trời đất ơi sao mà lì dữ vậy biết được Trời... anh anh nè ủa em đâu rồi anh mới về hả ờ à, mới về <laughs> anh hả anh xuống xe đi em nói cho nghe nè à, <laughs> anh điện thăm nón cho anh dừng tay lại hả cái gì vậy giang ra gì giang ra đứng đó để tôi giới thiệu đây là người yêu mới của tôi hả tụi tôi mới quen nhau phải dạ. không anh à, à, à, à, à trời ơi anh không nghĩ sao mà em lại nỡ lòng em yêu cái người xấu hơn anh là sao em trả lời cho anh biết đi tại vì ông sở khanh ông lừa gạt tôi ông kia hả ông ông có phải là người yêu của hoa thiệt không ai vậy Ủa, giờ trả lời làm sao à, ai đâu phải tôi là người yêu của hoa bởi vậy tôi nói ông nghe nếu thật sự hoa không thích ông nữa thì ông đừng đến đây nữa ừ. ông đến đây chỉ hoài công vô ích mà thôi nghe ta nói chưa ông hứa với tôi là ông có chắc chắn ông giữ hạnh phúc với hoa không à, con gì vậy đâu sao? có gì đâu có gì con con có ừ. tôi ờ, bảo đảm với ông là tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cho hoa bởi vậy ông nói. cứ yên tâm mà về về đi thôi thôi thôi thôi ông nói ngập ngừng kiểu đó tôi không bao giờ tin ông bây giờ như vậy để chắc ăn tôi ông nói lộn nè ờ, ờ, ờ. thằng nào thắng lấy hoa bậy bậy trời đất ơi trời vâng. đất cái gì mà sao cái gì có đánh lộn này nữa phải đánh lộn thôi đứa nào thắng lấy hoa nè nè ông ngon thì ông đánh tôi đi hả đánh tôi đi đánh tôi đi đánh tôi đi tự nhiên đánh người ta sao mới đánh người ta sao hoa nặng tay với anh hồi vậy ngon đánh tôi đi thôi được rồi hoa dứt khoát như vậy đúng không tôi dứt khoát là tôi không yêu ông nữa tôi không quen với ông nữa thôi để tôi tâm sự với tình địch tôi một chút chúc mừng anh hãy cố gắng giữ hoa hạnh phúc nha hoa mà tàn thì ông tới số với tôi đó làm gì mạnh tay với tao chứ gì thôi ông ấy cho ông đó hoa à cố giữ hạnh phúc nhé anh về đường nào về đường nào kệ ông chứ cảm ơn em chưa thấy ông nào mà cũng khùng như ông nội này chứ Chứ lì thấy sợ Em cảm ơn anh nhiều nha Để ờ, ờ. em nói bé lì nó nấu chè nó quay qua ờ, để biếu anh nha Dạ Mình mình là hàng xóm với nhau Ôi trời em quên à. <laughs> anh đó nha ừ. càng ngày càng trẻ đẹp đó nha đẹp trai ghê vậy đó ừ. ờ, cái này không phải là đẹp trai mà gọi là đẹp trung niên đó ừ. <laughs> bye bye anh công nhận Bà này hao sắc tới sợ mày mày ngon lắm thú này thú này thú này mày ha mày, mày sợ thú à mày lộn mày lộn mày mày mày mày mày quýnh mày tao mày da mày da mày gì mày ai mày chồng mày buông mày buông mày buông mày tôi mày thích mày buông mày chồng mày chị mày ngoại mày gian mày với mày gái mày tôi mày có mày lầm mày lầm mày lầm mày em mày lầm mày gì mày đã từng mày quen với hoa ha dạ. mày nói trước mặt tao á mày sẽ giữ hoa hạnh phúc mãi mãi mà... Dạ. có không dạ. cái gì mày thề đi cái gì mày thề mày ba má mày chết chùm nữa mày nói dối đi dạ cái gì có hoa gì trong đây không có không có hiểu lầm hiểu lầm hoa là bạn gái tôi chồng của chị á hoen với hoa đứng trước mặt tôi tuyên bố là sẽ giữ mãi mãi hạnh phúc bên hoa có không không có không có có quen với hoa không không có mà mày trời ơi mày không có đi ừ mày cứ ngon mà thầy ba má mày chết chùm đi đó ông thề rồi kìa ông thề ừ. đi trời ơi nghĩ sao đem ba má ra đây thề thấy chưa vậy chưa? ông thề là có rồi Ông phải không có Ông có không có tiền gì không đừng mà nghe anh giải thích nè trời ơi thật sự là không phải vậy đâu gì ồn ào vậy hả cái gì ồn ào vậy ê trời ơi trời ơi trời trời trời trời ơi cái vong này còn lãng giảng đâu đây vậy trời ơi má má nghĩ sao mà hai nói là cô hồn vậy trời ơi cái mặt ông còn hơn cô hồn nữa ừ. đi đâu đây vòng vòng vòng mới phát hiện ra đây người yêu của em đã phản bội em đã có gia đình rồi mà gian díu với em kìa à, dạ, coi đi dạ, dạ, sao mà rối xóm với nhau mà bà chứ kỳ cục vậy ừ. nhưng mà nói tôi tiếng bà nói không có đâu mà đi đó không có đâu bà nói tôi tiếng đi tôi còn em nói đi im lặng nghe nói đây nè ờ giải thích tôi đi chuyện là vậy nè cái vong này nè đeo đuổi tôi trời đất ơi tôi đâu có chịu đâu Tao tôi đuổi về mà không chịu Quỳ trước nhà nhà la làng la xóm um sùm mà Tôi sợ mang nhục cho nên tôi đuổi về Trời ơi đuổi về mà còn đòi ngồi đó hả Tôi tự giận nữa Tôi sợ quá Anh Võ vừa về tới à. Tôi thấy tôi mừng quá tôi kêu cứu nhờ ông cứu giùm tôi đó Ờ nhờ ông Làm khó thù mà Ờ Tưởng đâu mà dính líu chồng tôi là mà chết với tôi đó Trời ơi tôi nào dám trời ơi mà nghĩ sao về hàng xóm nhau ai làm bậy bạ vậy Ủa ủa ủa vậy là Vậy là anh không có quen với Hoa hả Không có Chắc không Chắc chồng tôi mà vậy là hoa không có quen với anh võ này hả thì tôi nhờ ông thế thân đó ừ. chồng tôi mà chắc không ông nghĩ sao vậy tôi về tôi đi ngoại tình với chồng người ta hả nào cái vậy sâu xấu cái gì vậy hoa ơi cái gì vậy như vậy là trời đã sắp đặt cho đôi ta thành một cặp rồi đôi ta đã là duyên tiền định rồi trời ơi anh đừng cả nhà ừ. Họ xe mạnh chân với anh quá dạ Hoa Hoa ơi Anh biết lỗi anh rồi Tha lỗi cho anh đi Hoa Bỏ Hoa cho anh đi Hoa Hoa ơi Suốt cuộc đời này Anh chỉ yêu mình Hoa thôi Hoa Trời đất ơi Cái gì mà chu chéo hoài vậy ừ, Anh là người Chứ phải chó đâu mà chu chéo Bây giờ muốn cái gì Hoa Anh tặng Hoa cho Hoa nè Ừ <laughs> Hoa đẹp đó Tôi nhận hoa nha ừ. Tôi cũng có món quà tặng cho ông nè Ủa gì vậy hoa Hoa Sao hoa nặng tay với anh vậy Đồ sở khanh Ông có tin được tôi kêu con ăn phường xuống hốt không không Ừ Hoa Hoa Anh ra